Nguyên Biệp uh, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Quay lại cái kênh của Nguyên Biệp ngày hôm nay à, Tiếp tục uh, quay cho anh em về sản phẩm uh, máy quýnh bài xì dách xì tố nha anh em nhé Máy quýnh bài biệt xì dách xì tố năm 2021 này Thì uh, rất nhiều cơ sở ha cũng uh, bán rất nhiều loại máy quýnh bài ha Nhưng quan trọng là các em mà nơi chỗ anh em uy tín và chất lượng anh em nhé thì mình xin giới thiệu sơ qua về những cái sản phẩm máy bài anh em nhé máy bài thì nói chung là nó có dòng là iPhone này đó hoặc là Samsung hoặc là Oppo anh em nhé đó Oppo này ha đó hoặc là những cây Vsmart này nè đây là sản phẩm máy đánh bài Z đó xì tố hoặc là bài lá trắng của năm uh, anh em ngồi miền Bắc á, hay chơi ha bài lá trắng á thì nói chung miền Nam mình không có biết được cái bài đó đâu đó thì anh em nào chơi về sản phẩm máy bài hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 08 49 0393 sẽ gặp trực tiếp mình nha thì hôm nay là mình để sẵn rồi ha thì cái máy này sẽ kết nối từ xa cho anh em đánh nha thì sẽ có bây giờ mình làm video clip á mình để gần cho anh em xem nhưng thực chất của nó là quýnh báo từ xa ha qua tai nghe nhỏ anh em nha hoặc là máy nghe nè ha là đánh à, từ xa đó anh em ở ví dụ ở miền Nam miền Bắc nó chơi thì anh em vẫn có thể đọc bài cho người ta chơi vẫn được ấy thì bây giờ mình sẽ bóc bài chợ ra ha đây là bài chợ bình thường để review cho anh em xem luôn ha đây là một bài chợ mình mới vừa mua về Đó. thì vào xong nếu như mà chơi xì lát gọi là xì dách đó, người nơi gọi là xì xì dách Đó. thì nó là bài chợ bình thường anh em thấy không mới vừa mua mấy bộ bài chợ về quay cho anh em luôn thì anh em không cần phải là cháu bài hay là đưa bất kể một sản phẩm nào vào hết ha đó, không cần các anh em chỉ cần vào một phần mềm các anh em để một máy điện thoại ra thôi nó sẽ kết nối từ xa ở nhà cho anh em chơi đúng không thì bây giờ nè đó các anh em nhìn trên màn hình thấy không cái năm nè đúng không đó các anh em thấy được cái năm không ừ, các anh em nhìn trên màn hình nhá rồi mình sẽ đưa vào bài vào đúng không anh em đó quýnh xì dách thì các anh em chỉ cần thấy được cái đích thôi ha hoặc là các anh em quýnh xì tố ha ừ, đây là cái bẫy này ha đó mình thấy được cái bẫy này ba nè đúng không các em nhìn cho màn hình thấy không bốn nè đó tiếp nè năm nè đúng anh em đó thấy năm bít không năm cân năm cơ chứ đó chín nè chín là sáu sáu có anh em đó thì cách chơi bài xì dách này nó đơn giản thôi anh em đeo tai nghe vào ha ở nhà thì anh em đeo tai nghe vào đó, chuẩn bị sẵn cho mình và kết nối máy sẵn rồi vào xong các anh em chỉ cần ờ, để cho mình một cái điện thoại ha đó, điện thoại này nói chung ra là nó có chế độ khóa hết nè anh em nè ha nó có chế độ khóa màn hình hết các anh em ờ, bất kể anh em làm gì ha thì ở trên này vẫn thấy nè đúng không anh em ừ, đó mình để bài cho anh em thấy luôn ha đó cái này là mình khóa màn hình rồi anh em thấy không các anh em vào mạng xem phim ha bất kể cái gì cũng được youtube hay cái gì cũng được nhưng mà nó vẫn có thể soi bài cho mình ha để mình đánh ha đó đúng không đó cho anh em nhìn trực tiếp cho màn hình luôn đúng không đó đúng không cái ba đúng không đó đúng không anh em đó không các anh em thấy thôi chứ mình là mình không thấy được tại vì mình đã tắt chế độ màn hình này rồi đúng không anh em mình không thể nào thấy được màn hình mình các anh em thấy thôi ừ. đúng không đó, mình lật cho anh em tự thấy luôn đó. đây là sản phẩm máy đánh bài CX Sito 2021 này thì anh em nào cần hãy liên hệ với mình mình xin nhắc lại số điện thoại 0849 130393 sẽ gặp trực tiếp của nguyên biệt này nhé đó và đồng thời anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên uh, cơ sở mình nhé đó một like một chia sẻ Đấy, còn ngoài cái máy bày ra thì bên mình còn uh, chuyên cung cấp tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay anh em nhé đó anh em nào cần chơi cứ nhắc máy lên liên hệ qua số điện thoại nhé mình sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 đến 7 ngoài sản phẩm này ra thì bên mình còn cung cấp bài lỗi nè kính nè kính nhìn bài nè ha anh em nhé bài lỗi công ty bài lỗi tam giác hoặc tích tình tịch về bài lá đó, tích tình tịch về bài lá nha anh em nhé đó, và đồng thời thu mua lại tất cả các loại máy bài luôn anh em nhé anh em nào có máy bài cũ hoặc là những cái máy nào mà không chơi ha bài bảo vạch hay bất kể cái gì thì anh em hãy liên hệ với mình mình sẽ thâu mua lại cho anh em giá cả hợp lý luôn anh em nhé đấy thì anh em nào xem clip clip này ha à, thì hãy liên hệ với mình mình xin nhắc lại số điện thoại là 0849130393 nha chào anh em chúc anh em năm 2021 này thành công nha đấy rồi video sau thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái dòng iPhone này luôn anh em nhé đây là cũng là cái dòng iPhone để anh em có thể ờ, đánh được à, bài anh em nhé đấy thì anh em à, video sau thì mình sẽ làm à, video clip về máy iPhone này chào anh em